you Chị định đi đâu hay sao mà bày cả đống đồ vậy? Đồ đặt trên mạng á Chưa mặc lần nào mà đã mà đã giãn cách xã hội rồi Hai chị chẳng đi đâu check kinh được hết á Chán Sao nhiều vậy? Nãy em mới thấy shipper với nhau đùa cho chị nữa đó Ủa? Tới rồi hả? Tôi sắp đó Xíu nữa chị tính ra sao nhà chụp hình đi không? Đi chụp hình Đi Thôi đi đâu nữa tầm này Ừ. Nếu chị còn tiền hay cho em mượn đi Để làm gì? Em có việc Việc gì mà mượn tiền? Em có thiếu thốn gì đâu Em cần tiền thiệt mà Em cần giúp vài người Sao lại phải giúp chứ? Họ có bố mẹ lo cho rồi mà Bố mẹ họ đi làm công ty xa Giờ đi làm cũng không được Nên ở nhà không có gì ăn cả Chị cho em mượn đi 500 ngàn thôi cũng được Không thì 200 ngàn thôi Chị nói thiệt nè Chị hết sạch tiền rồi Một đồng cũng không có luôn á Bạn của em cũng lớn rồi Tụi nó tự lo cho bản thân mình được Hà cớ chi em phải lo Ờ à, thì tại hoàn cảnh cũng khó khăn nên em mới lo thôi Em Em đừng có lo chuyện bao đồng nữa Có ngày bị thiệt á Em không sợ thiệt vì em giúp được ai đó em cảm thấy rất vui you Ờ, chị hàng xóm Em mình xài cái cũ nữa Dùng cái mới đi Chị cho em hả? Ừ. Em cảm ơn chị nha ừ, Không có gì Mà sao em dùng cái đó hoài vậy? Thật ra thì vì để dành tiền ăn nên em và em trai đã xài đi xài lại cả đống khẩu trang này rất là nhiều lần rồi đó chị Tối hôm qua em có cầu nguyện với Chúa, xin Ngài cho em cái khẩu trang mới để ngày mai đi rẫy có thể vượt qua chốt an toàn Cảm ơn Chúa, Ngài đã nhận lời em thông qua chị á Ngài đã không bỏ rơi em <laughs> Em cảm ơn chị nhiều nha Dù cho ai cũng đang đối diện với thử thách trong đức tin, tâm hồn lẫn thể xác. Dù cho tạm thời chúng ta chưa thể gặp gỡ, hiệp lại với nhau, nhưng đừng vì vậy mà thiếu đi sự quan tâm, hỏi thăm động viên lẫn nhau. Vì tình yêu thương không chỉ nên thể hiện ở lời nói, tình yêu thương còn thể hiện ở ánh mắt, nụ cười, hành động dù nhỏ bé, đơn sơ. Biết đâu chỉ một chiếc khẩu trang, một gói mì hay một quả trứng, bạn đã khích lệ được anh em mình thật nhiều trao đi yêu thương bạn sẽ nhận lại yêu thương